rồi người vô kỷ luật thì sao các anh chị trong cuộc sống của chúng ta cũng chúng ta có hay gặp những người vô kỷ luật không ạ à? chỉ cần thiếu kỷ luật một chút xíu thôi thì nó sẽ bào mòn đi cái lòng tự trọng của chúng ta bao nhiêu trong số các anh chị chúng ta đã từng à, xem qua à, câu chuyện tranh hoặc là bộ phim về Doraemon rồi và Nobita rồi thì comment xuống bên dưới là tôi bao nhiêu trong số các anh chị đã từng xem qua Doraemon rồi thì comment xuống bên dưới là tôi đây là một bộ truyện tranh, một bộ phim hoạt hình mà Kiên rất thích của người Nhật Từ hồi bé là mình đã thích, rất là mê đọc Doraemon rồi các anh chị ạ Rất là đọc và đọc cả hàng trăm cuốn Doraemon Và hồi ngày xưa mình đọc mình chỉ mang tính chất là gì các anh chị Chỉ đọc để giải trí cho nó vui thôi nhưng sau này khi lớn lên khi mình đọc lại thì bắt đầu mình chiêm nghiệm ra được những cái bài học tuyệt vời trong câu chuyện Doraemon các anh chị sẽ thấy rằng Nobita là ai à? Là một cái chàng trai lười biếng ham ngủ, không có thích là làm việc rất là lười biếng rất là trì hoãn và anh ta làm sao à trong câu chuyện này anh ta luôn gặp vấn đề với anh với ba mẹ của mình với thầy của mình với các bạn của mình là trai em Seiko Suka rồi và cái việc học tập của anh ta suốt ngày là gặp vấn đề chất bộ liên tục và cứ mỗi lần như vậy thì anh ta làm sao ạ à? anh ta bắt đầu khóc lóc kể lệ và bắt đầu là đi đi gặp Doraemon và Doraemon rất là thương yêu Nobita thế là cho Nobita một cái buổi 4 để giải quyết cái vấn đề đó của Nobita và Doraemon sẽ nói rằng nhưng mà phải dùng một cách cẩn trọng nha nhưng khi chưa kịp nói hết những cái nguy hiểm thì Nobita đã chạy đi mất tiêu rồi đã dùng cái bộ bối đó và thực sự khi mà nhờ vào cái bộ bối đó thì sao thì Nobita giải quyết được những cái vấn đề khó khăn của mình ngay trước mắt tuy nhiên con người chúng ta làm sao ạ à? có sự lòng tham thế là Nobita bắt đầu lạm dụng Nobita bắt đầu lạm dụng những cái bù bối đó để làm theo một cái chủ đích riêng mong muốn của mình và mọi thứ nó diễn ra rất đẹp nhưng đến một thời điểm nào đó thì bắt đầu vì cái sự lạm dụng này bắt đầu nó nó lại xảy ra những cái vấn đề lớn hơn chấp bầu to hơn và vượt quá tầm kiểm soát của Nobita nó gây ra một cái nguy hại rất là lớn đó là cấu trúc chung trong câu chuyện của Nobita đúng không anh chị và cuối cùng Doraemon là người phải đi thu dọn lại toàn toàn hay là tàn cục và các anh chị có thấy mình là cái người có giống như Nobita trong câu chuyện này hay không cứ mỗi lần mà chúng ta gặp bất kỳ khó khăn khó khăn chấp bồ gì đó trong cuộc sống nó đến từ sự lười biếng trì trệ vô kỷ luật của chúng ta và thế là sao chúng ta lại tìm cách đi con đường tắt để giải quyết vấn đề đó có thể là nói dối nè có thể là làm à, chúng ta sẽ lương lẹo chúng ta sẽ dùng một cái cách là đó để ứng biến dùng một cái gì đó để làm sao là giải quyết vấn đề trong ngắn hạn tuy nhiên nếu như chúng ta mà ví dụ là chúng ta nói dối một lần đi thì chúng ta buộc phải nói dối thêm chín câu nói dối khác để hợp lý hóa cái câu nói dối ban đầu nhưng khi nói dối 9 lần thì chúng ta lại phải đi nói dối thêm 90 lần khác để hợp lý hóa những câu nói dối về sau do đó cái số lượng mà sai lầm sai cái cái sự uh, gọi là những cái chấp bộ những cái gọi là những cái khó khăn nó sẽ đến với chúng ta ngày càng nhiều nó đều đến từ một cái cái lý do ban đầu từ một cái sự thiếu kỷ luật ban đầu của chúng ta một chút xíu thôi mà gây ra một cái hệ quả rất lớn rồi Kim sẽ kể trên thì tiếp một câu chuyện thứ hai Kim có một cái chương trình gọi là đọc sách siêu tốc 1.000 từ trên phút sau khi học xong chương trình này thì các bạn trong cái chương trình này đều có thể đọc được 1.000 từ trên phút và một cuốn sách thì nó trung bình từ 30.000 từ cho đến 50.000 từ có nghĩa là nếu như biết được chiến thuật này thì chỉ cần đọc trong một cuốn sách trong vòng 30 phút cho đến 50 phút và Kim có một cô học cô học trò cô gặp Kiên và nói rằng thầy Kiên ơi sau khi học xong cái phương pháp đọc sách siêu tốc 1.000 từ giây phút em rất là tự tin rất là biết ơn thầy và thế là thế là đây là đầu năm em sắp quyết là em đã mua được 100 cuốn sách em đã dành hết toàn bộ tiền của mình để mua 100 cuốn sách em yêu thích nhất em mang về nhà và em quyết tâm rằng trăm năm nay em sẽ đọc hết 100 cuốn sách bởi vì mỗi ngày em chỉ cần bỏ ra 30 phút 30 phút liên tục trong vòng một năm em chắc chắn rằng em dư sức để có thể đọc được 100 cuốn sách này thế là mình rất là vui và mình động viên ok cố lên em thầy tin em sẽ làm được và thế là sao các anh chị 6 tháng sau Kiên gặp lại cô học trò này và Kiên hỏi rằng em đã đọc được bao nhiêu cuốn sách rồi thì cô ta nói rằng em đọc chưa xong một cuốn sách nữa và bắt đầu cô ta nói những cái lý do A, B, C, D ra và Kiên hiểu rằng ồ thì ra là như vậy có nghĩa là sao các anh chị khi mà chúng ta hứng khởi làm một cái điều gì đó chúng ta thấy rất là tràn đầy năng lượng nhưng trong quá trình làm bắt đầu gặp những cái khó khăn bất chắc thì chúng ta cái con người thiếu kỷ luật của chúng ta vô kỷ luật của chúng ta lại quay trở lại và khiến cho chúng ta làm sao không đạt được mục tiêu dù là chúng ta có phương pháp chúng ta có cách thức chúng ta có đủ điều kiện để làm tất cả mọi thứ đầy đủ hết rồi chỉ thiếu một cái đó chính là kỷ luật đó chính là rào cản của rất nhiều người muốn thành công ở ngoài kia các anh chị sẽ thấy rằng những cái tuyên bố những cái khẳng định mà thiếu đi tính kỷ luật thì đó chỉ là sự ảo tưởng và ba hoa mà thôi các anh chị có đồng ý với tiên về điều này không ạ à? đồng ý thì comment xuống bên dưới là đồng ý đi ạ à. đồng ý thì comment xuống bên dưới là đồng ý đi ạ à. khi chúng ta comment các anh chị ạ à, thì khả năng tiếp thu được kiến thức của chúng ta nó sẽ nhiều hơn rất nhiều rồi bao nhiêu trong số các anh chị biết cái người thầy này à đây chính là Stephen Covey ông ta là một người viết ra được một cuốn sách được gọi là bảy thói quen thành đạt đây là cuốn sách bestseller mà rất nhiều người biết tới và Covey có một câu nói rất là hay đó chính là gì các anh chị những người không có kỷ luật là nô lệ cho cảm xúc dục vọng và đam mê các anh chị có thấy hay không ạ à? những người không có kỷ luật thì sẽ là nô lệ của cảm xúc dục vọng và đam mê vô kỷ luật vô kỷ luật thì nó có rất nhiều trường hợp và tình huống thì bây giờ Kim sẽ chia sẻ trong vấn đề vô kỷ luật trong ăn uống nha các anh chị và các anh chị sẽ thấy rằng đây là một chàng trai 6 múi body rất đẹp và ai trong chúng ta cũng đều mơ ước có một cái body đó phụ nữ con gái cũng thích cái body này khi nhìn vào các chàng trai còn các chàng trai thì cũng rất ao ước là mình làm sao có một body đẹp 6 múi vai là vai cầu vòng à, ngực u lên rồi sáu múi cơ thể cân đối đẹp đẽ nhưng mà sao anh chị nhưng thực tế có rất nhiều người ngoài kia thì đang bị sợ bị béo phì có nghĩa ăn uống một cách vô đồ ăn rất nhiều trong đầu thì mong muốn rằng mình có sẽ sẽ có sáu múi body đẹp chuẩn nhưng lại ăn uống vô đồ thích cái gì là ăn cái đó ăn rất nhiều không kiểm soát được cân nặng của mình và cuối cùng là sao bị bị gọi là béo phì bị mập và cơ thể lúc nào cũng chậm chạp và lại không chịu tập thể dục thể thao để có được một cái body đẹp như thế này chắc chắn rằng anh chàng này phải mất 3 ít nhất 3 năm 5 năm thậm chí là hơn 10 năm hàng ngày bỏ ra một tiếng 2 tiếng 3 tiếng để tập được cho mình cái body đẹp như vậy và phải kiểm soát cái chế độ ăn uống cực kỳ là khắc khe ăn ức gà nè hoặc ăn à, bắp nè hoặc là ăn khoai ăn những cái thực phẩm nào mà tránh đi chất béo anh ít đường anh ít muối nói chung là phải rất là khắc khổ trong việc ăn uống và rèn luyện do đó trong cuộc sống này các anh chị nó rất là công bằng các anh chị thấy điều đó mà rồi chúng ta còn vô kỷ luật ở trong điều gì các anh chị vô kỷ luật trong chi tiêu bao nhiêu trong số các anh chị ở đây không có khả năng kiểm soát được chi tiêu của mình thì comment xuống bên dưới là số 3 đi ạ à. bao nhiêu trong số các anh chị không kiểm soát được vô kỷ luật trong việc chi tiêu thì comment xuống bên dưới là số 3 tại vì sao các anh chị ngày nay cái việc mà mua bán kinh gọi là mua hàng trên online nó rất là tiện Shopee, Tiki, Lazada, Sen đỏ hàng loạt những cái mạng gọi là thương mại điện tử người ta có những cái sàn và người ta có hàng chục ngàn hàng trăm ngàn sản phẩm và chúng ta chỉ cần làm sao mà gó cái từ khóa ra thôi thì nó ra rất nhiều cái hình ảnh nhiều cái sản phẩm rất là đẹp và tuyệt vời và chúng ta chỉ cần mất 5 phút là chúng ta đã có thể order được cái món hàng mà chúng ta yêu thích và ngày nay á, các anh chị cái việc mà ngân hàng bắt đầu cấp phát tín dụng cho chúng ta rất nhiều một người có thể là có 3 đến 5 cái thẻ tín dụng là chuyện bình thường thẻ tín dụng là gì là chi tiêu trước là thiếu nợ trước rồi sau đó mới thanh toán sau thứ nhất là cái việc mua sắm ngày nay rất dễ dàng và các shop và các show window ngày nay rất hấp dẫn và việc chi tiêu thì lại được sử dụng được dùng cái gì anh chị được thẻ tín dụng cấp cho mình hàng chục triệu hàng trăm triệu để mình chi tiêu thì do đó làm sao các anh chị rất nhiều người đang bị mắc nợ nợ xấu để mua nhà mua xe mua điện thoại iPhone mua một cách vô kỷ luật các anh chị và cuối cùng làm sao mình gánh nợ và mình phải đi làm để trả cho những khoản nợ đó và đó là điều gì các anh chị nó khiến cho chúng ta làm sao làm sao mà giàu được có hai nguyên nhân mà kiên thấy rất ít người ngoài kia có thể thành công giàu có được nhiều người hay nói với kiên rằng tôi nghèo vì tôi không có tiền thật ra nghèo vì không có tiền là một là nó chỉ là cái kết quả thôi còn cái nguyên nhân đằng sau bên trong á nghèo là vì chúng ta lười là một nghèo vì chúng ta không biết cách chi tiêu chúng ta hoang phí trong việc chi tiêu nó khiến cho chúng ta nghèo các anh chị có đồng ý không ạ đồng ý thì thì comment xuống bên dưới là yes đi à comment xuống bên dưới là yes nếu như anh chị thấy đồng ý với cái quan điểm này kia rồi tuyệt vời cảm ơn uh, minh hòa cảm ơn nhật minh nha cảm ơn rồi quang quỳnh rất tuyệt vời <coughs> chúng ta còn vô kỷ luật ở đâu nữa các anh chị chúng ta còn vô kỷ luật ở trong cái việc điện lớn nữa ở à đây khi mà Kim phát cái thông báo rằng Kim sẽ có một cái chương trình gọi là kỷ luật thép để thành công và Kim gửi đến trên cho 100 người trong các cái group của Kim thì sao các anh chị mọi người rất hào hứng rất là vui tuy nhiên khi mà thấy làm sao 5 giờ thì nhiều người sao ạ các anh chị không dậy nổi và Kim xin chúc mừng cho 23 con người ở đây đã làm sao quyết tâm dậy vào lúc 5 giờ sáng để tham gia vào cái chương trình này các anh chị là những người tuyệt vời những người kỷ luật các anh chị sẽ thấy rằng ngoài kia có rất nhiều người vẫn vẫn sao à? ngủ đến 8 giờ 9 giờ 10 giờ 12 giờ trưa và họ làm sao khi mà thức dậy họ rất ẻo oải mệt mỏi và họ rất khó để có thể làm công việc khác tại vì sao các anh chị con người chúng ta hơn những loài vật khác bởi vì chúng ta có một cái cuộc sống đứng cuộc sống đứng sẽ hút được cái năng lượng dương và nó sẽ giúp cho đầu óc của chúng ta làm sao là minh mẫn thông minh hơn các loài khác còn những cái loài động vật khác thì nó lại làm sao ạ à? cột sống nó nằm ngang những cái loài hai chân bốn chân nó đa phần nó đều nằm ngang và khi mà nó nằm ngang như vậy thì nó chỉ tiết được cái nguồn năng lượng âm mà thôi và do đó cái đầu óc trí tuệ của những cái động vật mà có cái cuộc sống nằm ngang nó bị hạn chế còn con người thông minh hơn là do cái cuộc sống của chúng ta là thẳng đứng tiếp được năng lượng dương từ trên xuống tuy nhiên khi mà chúng ta nằm ngủ các anh chị ạ thì cái cuộc sống của chúng ta lại đang ở vị trí nằm ngang do đó khi mà nằm thì chúng ta vẫn tiếp nạp năng lượng vẫn sạc pin bình thường tuy nhiên điều gì xảy ra chúng ta khi dài chúng ta cảm thấy rất ẻo oải mệt mỏi nhức đầu cơ thể rất là đau nhức đó là do chúng ta đã nạp quá nhiều cái năng lượng âm và và đó điều đó sẽ dẫn đến điều gì các anh chị có rất nhiều người ngoài kia đang hoang phí thời gian cho cái việc ngủ ngủ một ngày 8 tiếng nhưng mà lại ngủ thêm 10 tiếng 12 tiếng ngủ rất nhiều và ngủ nướng luôn các anh chị ạ à. họ không kỷ luật trong giấc ngủ của mình họ không thể nào dậy sớm được và các anh chị biết đó đa phần các người thành công triệu phú tỷ phú ngoài kia họ đều phải là những người dậy sớm trong đầu của họ 4 năm giờ trong đầu họ đã có mục tiêu có kế hoạch rồi và biết ngày hôm nay tôi phải làm gì và dậy để tập thể dục đọc sách rồi làm việc bởi vì người thành công là người phải làm một cái khối lượng công việc gấp đôi gấp ba thậm chí gấp chục lần người khác do đó họ không thể nào ngủ nhiều được họ luôn phải tiết kiệm thời gian đối với họ thời gian là tiền bạc nên cái việc mà các người những người thành công muốn thành công là phải dậy sớm là một điều trong những điều gọi là cơ bản và tiên quyết bởi vì cứ muốn thành công là phải làm rất nhiều các anh chị có đồng ý với kim điều đó không và kim chắc chắn rằng muốn thành công cơ bản là phải dậy sớm đây là một điều điều kiện tối cần thiết luôn còn ai đó mà vẫn ngủ đến 7 giờ 8 giờ thì xin chúc mừng những người đó họ sẽ có một cuộc sống rất ổn định và ngoài kia có rất nhiều người vẫn chơi điện thoại tiktok youtube facebook lướt điện thoại tới tối 12 giờ đêm 1, 2, 3 giờ sáng vẫn chưa có đi chịu đi ngủ và họ thức khuya như vậy thì cái hệ quả ngày hôm sau họ phải dậy chế và chịu rất bình thường và dị môn như vậy thì là không thể làm bất kỳ một công việc gì các anh chị có đồng ý với Kiên về điều đó hay không